Anh Tuấn và Mỹ Loan xin kính chào. Và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình trên từng cây số phát sóng từ lúc 6